hello Phương Ơ, Oh, sao nó kêu <laughs> đúng lúc vậy? Ờ à. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái uh, bánh tên là mất khét thì cái bánh này chỉ chuẩn bị trong vòng 5 phút thôi những cái nguyên liệu hôm nay chúng ta cần đều rất là đơn giản trong đó có nutella có một quả trứng có đường có bột có sữa muối bơ và hai cái ly dụng thì mình chỉ cần có một cái chén và spatula và một cái nĩa thôi Đầu tiên thì mình sẽ dùng 3 muỗng cà phê Nutella Lấy một quả trứng Mình dùng một cái nĩa đánh lên tiếp theo mình sẽ bỏ 50 gram bơ vào Tiếp theo mình sẽ cho 50 gram bột vào Tiếp theo là 5 gram bột cacao Và một muỗng súp sữa Rồi mọi người trộn hết tất cả lên Ôi Cái tô này hơi nhỏ sau khi mình trộn xong thì nó sẽ như thế này ở đây có những cái miếng thì nó chỉ là bơ thôi do mình không có quay ra giờ mình sẽ bỏ vào ly mọi người bỏ vào một nửa sau đó để vào mi lò vi sóng quay 5 phút thì nó sẽ nở lên gấp đôi thì mình đã làm xong bây giờ mình sẽ bỏ vào lò vi sóng quay 3 phút few moments later. Bây giờ bánh của tụi mình đã quay xong rồi mình sẽ lấy ra. Thì nó nợ lên gấp đôi này. Đi ăn thôi. <laughs>